con gái của cha lưu lạc thuở thiếu thời giữa chợ đời nổi trôi một mình con trẻ bơ vơ đường xa giảng lý lễ sầu tuôn rơi theo dốt đằng thương mỗi bước lạc lòng mịt mờ kia tha nói trôi giữa phố chờ đông người đến cuối cuộc đời biết có được gặp